love you. làm rác sâu dê nhẹ nè hăng trăng gai bê e câu nè cuộc kia dây gai bê dê bên yêu đi sang lên misery. 生活待人。